Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y and K Adventure Thì hôm nay mình có một món đồ rất là đặc biệt muốn à, đập hộp cho mọi người xem à, đó là cái à, điện thoại mới của mình đây mình cho mọi người xem cái này là cái uh, iPhone 14 uh, Pro Max mà loại này là loại 1 TB 1000 gig á đó cái loại uh, mắc nhất của um, cái iPhone 14 Pro Max này vừa mới ra nóng hổi cầm trên tay luôn đó thì uh, mình thấy ở trên Facebook á là đợt này là nhiều người đã được ờ, đập hộp cái máy này rồi nhưng mà mình hôm nay thì mới hàng là mới về thì có lẽ mình nghĩ là do mình chọn cái loại 1 tb á thì uh, hàng là về hơi chậm hơn tí xíu đây thì uh, sau đó mình sẽ đập hộp cho mọi người xem cái uh, vỏ bảo vệ cho cái máy này và tiếp theo là cái uh, kính cường lực để uh, gắn vào máy luôn rồi cuối cùng á mình sẽ chia sẻ cho mọi người những bạn mà đặc biệt những bạn ở úc là cách mua điện thoại iphone hoặc là đồ um, apple à, ví dụ như máy tính này hoặc ipad này một cách có thể uh, tiết kiệm tiền nhất có lời nhất khi các bạn uh, uh, bỏ ra cái số tiền mà các bạn mua cái máy như thế này nhá đó thì mình sẽ chia sẻ ở cuối uh, cái video này cho nên là mọi người uh, cố gắng theo dõi tới hết video nhá à, còn bây giờ cái lý do tại vì sao à, mình đổi cái máy này là vì cái điện thoại của mình á um, tụi mình hay đi à, cầm đài hay à, làm việc cho nên là cái máy của mình là 512 gig nó đã bị hết bộ nhớ rồi mà những cái ảnh ở trên điện thoại á mình sẽ cần sử dụng thường xuyên cho nên mình có thể xóa để mà um, tiết kiệm cái, cái bộ nhớ trên máy này được và như dòng iPhone thì mọi người biết rồi là không thể nào mà lắp thêm thẻ nhớ cho nên bắt buộc là muốn hay không thì mình vẫn phải nâng cấp lên cái loại 1 ờ, terabyte này cho thực sự cái máy iPhone 12 của mình á thì ờ, nó không bị vấn đề gì cả đó nhưng mà thôi à, vì lý do công việc cho nên là bắt buộc phải nâng cấp thì à, cái hộp mà iPhone 14 này này bây giờ càng ngày thì nó càng làm càng mỏng à, mình nhớ cái size này nhầm thì cái máy iPhone 12 của mình là nó cũng mỏng như thế này luôn đó tại vì là nó không có cục sạc ở trong này á là hình như chỉ có cái máy vậy là cái dây sạc dây sạc điện thoại dây à, từ USB-C sang à, dây Lightning đó như vậy thôi cho nên là làm rất là gọn nhá lâu rồi mình đập hộp cho nên là quên mất luôn là bây giờ máy gửi tới là chỉ có như thế này thôi chứ có cái túi ni lông um, giống như iPhone ngày xưa nữa đấy thì máy còn nguyên siêu uh, ở sau nha mọi người này rồi bây giờ mình sẽ uh, bọc tem cho mọi người xem nhá chứ uh, mình đợi uh, mình đợi từ ngày uh, ra mắt là ngày 16 mà hôm nay là ngày 28 là cũng hơn 10 ngày rồi mình rất là nóng ruột luôn đó nhưng mà cuối cùng là cũng về cái loại mình chọn là loại màu vàng nhá đấy rồi bọc tem này iPhone 14 à, Pro Max uh, à, 1TB màu vàng này Đó. mình mong á, là cái màu vàng này nó làm vàng hơn tí xíu nữa thì nó sẽ nổi nó sẽ đẹp hơn nhưng mà Apple cứ uh, sử dụng cái này không à màu này là hơi nhạt với mình Đó. mày uh, thực ra mà nói á, thì cái máy này á, nếu mà cầm á, thì nó chả khác gì cái iPhone 11 hoặc là iPhone 12 hết đấy nhưng mà lý do thay đổi là chỉ vì uh, cái bộ nhớ thôi đã tiếc một cái của Apple là không không thể nào lắp thêm um, thẻ nhớ được à, 12 um, à, thẻ 512 gig là à, cái bộ nhớ mà cái bộ nhớ trong máy 512 gig là thực sự đối với nhiều người nó cũng nhiều rồi nhưng mà với mình là mình để ảnh với quay phim trên điện thoại khá nhiều cho nên là mình um, um, phải nâng cấp lên cho mọi người xem cái camera của của uh, iPhone 14 là mình thấy là ở sau á mấy cái ống kính nó bự hơn hẳn này đó rất là bự luôn đấy thì um, uh, mình nghe bảo là cái file ảnh mà chụp từ máy này cái raw file á cái file góc á là hình như lên tới 80 m hay sao đó mình chưa chưa thử nhưng mà mình có đọc review sơ sơ 80 m thì 80 m một bức ảnh là khả năng đấy khả năng cho nên là mong là chất lượng ảnh nó sẽ đẹp đấy thì để đi ờ, cắm trại đi camping á cầm cái chiếc điện thoại này để chụp ảnh cho mọi người xem lưu lại những cái cảnh đẹp là rất là hợp lý luôn đó rồi bây giờ á, mình sẽ ờ, để cái này sang một bên rồi mình sẽ mở tiếp trong hộp cho mọi người xem có gì nhá đây cái dây này là dây sạc đi kèm với máy này đó thì cái dây này là USB-C sang ờ, Lightning Cable đó mình vẫn chưa hiểu một điều là tại sao Apple vẫn chưa chịu uh, sử dụng cái cổng là USB-C tại vì nó rất là tiền luôn đó mà phải dùng USB-C đổi sang Lightning mình mình không thích cái này lắm uhm, mong là cái máy 15 à, iPhone 15 Apple sẽ đổi hoàn toàn sang cái USB-C là rất là hợp lý rất là tiền luôn rồi bên đây thì có cái à, chốt để mà tháo cái sim ra rồi à, có cái sticker của Apple rồi trong này thì những cái hướng dẫn sử dụng thì à, rất là bình thường với những ai mà xài um, iPhone này đó thì mình sẽ để lại đây cái giấy này thì mình sẽ không xài tại vì mình um, giấy sạc uh, Lightning thì thì mình có nhiều lắm đó thì mình sẽ giữ cái giấy này trong hộp cho nó uh, nguyên ok rồi thì cái máy này á chút nữa mình sẽ mở cái um, giảm màn hình này đã nhá vì mình chưa muốn mở bây giờ là sẽ bị bụi mình sẽ mở khi mà mình uh, à, dán cái kính cường lực vào thì đỡ mất công uh, clean up mình sẽ để lại đây rồi cái tiếp theo là mình uh, mở cho mọi người xem cái vỏ mà bảo vệ máy mà mình hay sai tại vì uh, um, sai iPhone á nếu mà sai không có vỏ bảo vệ cầm là sướng tay lắm nhưng mà nó rất là rớt mà nó dễ rớt nếu mà rớt á mấy cái máy này bị mọt á là mình không, không muốn cho nên là bắt buộc là muốn hay không muốn thì vẫn phải xài cái vỏ bảo vệ đó thì à, không biết có mọi người có biết hay không nhưng mà thường thường á nếu mà mình à, mua iPhone mới á thì um, khi cái ngày mà Apple nó announce ra cái sản phẩm mới á thì trên những cái uh, à, quay bán online ví dụ như Amazon này rồi eBay này là người ta sẽ đồng loạt mở hàng để bán những cái vỏ bảo vệ hay là những cái cái kính uh, cường lực này đó tại vì á uh, mình nghĩ là người ta đã có liên kết với uh, Apple từ trước để mà đưa ra cái cái máy mẫu um, nhưng mà phải giữ bí mật nhưng mà người ta sẽ Apple sẽ cung cấp cho cái cái máy mẫu để người ta hoàn thiện cái vỏ bảo vệ này trước thì thường thường cái nhiều máy mình để ý rồi là thường thường cái ngày mà Apple announce cái máy mới á là vào bảo vệ được bay à, lên kề bản luôn thì năm nào cũng vậy nếu mà mình quyết định mua máy á, là mình sẽ lên mình mua vào bảo vệ từ lúc đó luôn thì lúc nào á cái vỏ bảo vệ và cái kính cường lực á nó sẽ về được khi cái máy về để cho mình khi có máy giống như hôm nay này máy vừa về luôn lấy ra quay cho mọi người thì đã có cái vỏ bảo vệ và cái có cái kính cường lực để mà mình lắp vào để mà sai luôn này yên tâm là không bị sướng vậy là không bị rớt nhá đó thì mình um, một cái tip của mình cho mọi người nếu mà ai chưa có kinh nghiệm cái vỏ bảo vệ này thì à, mình chỉ mua loại trống thôi Đó, để nó sâu nó vẫn sâu được cái màu của, của cái máy đây trên cái hàng này á, là mình mua ở um, uh, Amazon đó nó về rất là nhanh nếu mà Amazon á, à, các bạn mà sai um, cái, cái, cái tài khoản mà Prime á, là hai um, ngày một tại hai ngày là ship về tới nhà rồi rất là nhanh và tiền luôn thì à, ở đây là có cái giấy này nếu mà người scan cái QR code này á là được bảo hành tới 24 tháng đấy loại vỏ này này là nó trống như vậy và nó có cái vòng ở đây này là là để à, giúp cho cái um, sạc không giấy á nó hút vào mạnh hơn mặc dù các bạn uh, vẫn sai cái vỏ bảo vệ mình thấy á, là cái vỏ bảo vệ này mình mua là hình như uh, hơn 10 đồng mà thường dùng những cái vỏ trống này á um, cỡ khoảng uh, 6 tháng là nó sẽ bị ổ vàng đi đó nhưng mà với cái giá 10 đồng 6 tháng tới một năm các bạn muốn thấy thì mình thấy nó vẫn hợp lý nhá nhưng mà cái này cầm rất là chắc và xung quanh à, bốn góc này này nó có gô lên á thì lúc mà máy rớt xuống mà theo cái mặt kính này này thì nó vẫn vẫn hạn chế là bị bể bị bể cái cái cái um, cảm ứng ở đằng trước đó còn phía sau xung quanh cái camera nó gô lên như thế này là bị đỡ uh, bể mấy cái uh, ờ, mặt kính ở sau này mà rớt xuống như thế này đó còn bốn góc này á là nó có cái nhựa gô ra này rất là tốt luôn đó nếu mà rớt thẳng như thế này là nó cũng hạn chế được cái uh, phần trăm bị móc cái máy đấy rồi bây giờ á mình sẽ mở cho mọi người xem cả cái hộp à, kính cường lực à, hộp này á mình cũng mua cùng ngay với à, cái vỏ bảo vệ luôn và nó cũng về cùng ngay luôn là cái này mình cũng mua ở Amazon nha này. đây ở trong này người ta cho những cái giấy chui rất là nhiều luôn mình không nhớ là cái bộ này mình mua là có bao nhiêu cái kính ở trong này ba cái hộp này ba cái thì mình nhớ là cỡ khoảng à, cũng cỡ khoảng 10 đồng thôi chứ mắc đâu mua đồ ở Amazon nó, nó nó rất là rẻ nha mọi người mà mình thích ngày xưa mình hay xài eBay lắm nhưng mà sau khi à, mình xài Amazon mà có cái tài khoản à, Prime á là nó ship đồ về rất là nhanh cỡ một tới hai ngày là về tới nhà rồi cho nên mình rất là thích luôn thì um, cái hàng uh, kính cường lực này này là kỳ hàng thách này này là mình thấy um, người bán um, cái loại này á người ta review um, mua đấy rất là nhiều thì mình uh, nghĩ là chất lượng nó cũng sẽ tốt đó cho nên mình muốn mua dùng thử xem như thế nào ok đây là ba thứ mình vừa mới um, đập hộp cho mọi người xem để chút nữa mình à, lau chui máy xong cái mình sẽ cho vô cái vỏ này rồi gắn cái um, cái cái, cái cương lực vào sau bây giờ á thứ mà quan trọng để mọi người à, chờ đợi này giờ là như mình chia sẻ ban đầu làm sao để mà mua cái máy iPhone mới nhất là những cái mới ra như thế này hoặc là những cái MacBook những cái iPad để có những cái lợi ích mà tốt nhất khi các bạn spend uh, nhiều tiền bỏ ra nhiều tiền để mua những thứ này đó tại vì những cái mới này á thì thường sẽ không bao giờ giảm giá đó nó mới ra mà làm sao mà có chuyện giảm giá về nhất là đồ Apple á thì khó lắm um, thì như mình á hàng năm á mà mình mà tính mua cái máy này này đó thì mình sẽ xem uh, ở ngoài khâu này hoặc là ở ngoài Gulli ở Úc á thì lâu lâu ở ngoài những cái supermarket đấy á nó hay có mấy cái promotion là mua mấy cái Apple Card á là nó sẽ nhân 20 lần điểm à, ví dụ như câu thì sẽ nhân 20 lần điểm hoặc là uli hoặc là binh tập diêu đó thì khi các bạn mà mua như vậy thì uh, à, 20 lần điểm đấy ấy, là đồng nghĩa với cái việc là nó tương tự như là giảm 10 phần trăm vậy đó thì ví dụ như các bạn uh, spend uh, à, 3 ngàn chẳng hạn để mua một cái máy iPhone này đó thì à, các bạn sẽ được nhân lên 20 lần điểm trong cái thẻ mà mà shopping của các bạn á thì cái đấy là giống như kiểu là người ta credit điểm cho các bạn để mà đổi cái điểm đấy thành tiền đó thì từ cái điểm đấy mà quy đổi thành tiền á là tính ra là được cỡ 10 phần trăm ví dụ như spend 3 ngàn thì các bạn sẽ được điểm là value được cỡ khoảng 300 đồng đó thì mình nói như vậy các bạn dễ hiểu thì 300 đồng đấy á là các bạn dùng để làm gì các bạn có thể dùng cái điểm đấy để lúc mà mình đi chợ sau này á mình sẽ sai dần đó mà ở Úc thì cái chuyện mà đi chợ ở khâu hay là Woolly thì quá thương thôi thì 300 đồng đấy á, là các bạn sẽ lấy sai thoải mái thì nó giống như kiểu là cashback nhưng mà các bạn không được lấy tiền mặt ra mà chỉ được nằm trong cái cái thẻ um, đi um, siêu thị của mình á, nằm trong đó nhưng mà điểm đặc biệt là được nhân 20 lần điểm thì nếu các bạn mà tính là um, ví dụ như tương thường Apple á, là thường hay ra máy mới à, vào khoảng tháng 10 à, chẳng hạn thì giống như kiểu nửa năm trước đó các bạn bắt đầu lên plan là là là là tháng 10 mình mua máy thì các bạn lên plan là khi nào mà thấy cái promotion á mà nhấn được 20 điểm á là các bạn mua thẻ mua mua mua mua thẻ để mà nạp vào trong um, uh, Apple dân Apple Store dân thì tới lúc đấy máy đang cái là chỉ gọi là là đi mua thôi chứ không phải chờ đợi gì hết á đấy tại vì à, cái điểm đấy á, là nó không không không có hạn hết rồi cái tiền mà các bạn nạp vào trong Apple Store thì nó vẫn giữ đó thôi đó thì đó là cái cách mà mình um, muốn chia sẻ cho mọi người là là là thuộc dạng là um, tiết kiệm được tiền đó um, nghĩa là không rút ra được tiền mặt nhưng mà các bạn có 300 đồng để mà um, đi chợ thì uh, mình thấy cái đấy rất là đáng tại vì 10% là khá nhiều ấy tại vì như bình thường mà nếu mà những ai không biết á thì bỏ ra 3 ngàn để mua một cái máy iPhone mới này mà không ờ, có thêm lời ích gì cả thì đó là cái chuyện mà bình thường còn đây nếu mà các bạn biết điều này nhân được 20 lần điểm à, nếu mà có cái promotion đó thì tự nhiên có thêm 300 để mà tiết kiệm thì mình thấy nó cũng hay nó cũng đáng để làm đó nhưng mà có một cái điều như thế này có những cái khâu hoặc là những cái uh, ờ, gu ly á người ta dễ á thì người ta sẽ bán cho bạn um, tại vì mua một cái máy này mà mua bằng gift card á là một cái gift card là nhiều nhất á là ở nơi kế á là có giá 50 100 đồng rồi 20 đồng hay gì đó nữa là nơi kệ là loại nhiều nhất là người ta sâu ở nơi kệ còn có một cái tip mà mình tại vì mình làm rồi cho nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn á, là các bạn mà muốn hạn chế cái việc mà nạp thẻ vô trong máy nhiều lần á như cái máy này á mà nếu mà các bạn mua cái thẻ mà 100 đồng á là các bạn phải nạp 30 cái thẻ để đủ 3 ngàn thì nó rất là mệt nó mất thời gian lắm thì các bạn à, hỏi cái người mà bán hàng á là mua cái thẻ Apple Card á, mà loại 500 á là người ta có nhưng mà người ta sẽ um, giữ ở phía sau cái kê á là phải đi kiếm người um, để mà người ta lấy ra đấy nhưng mà các, bạn hỏi có một số ờ, người bạn chắc là người ta sẽ không có kinh nghiệm người ta sẽ không biết giống như ờ, có mấy lần mình hỏi thì ờ, người ta bảo là không um, thẻ 100 này là lớn nhất rồi thì mình mới kêu là uh, bạn có thể kiểm tra với supervisor rồi rồi hỏi người ta xem không thì uh, người khác mới ra mới chỉ là ở phía sau kế này có ờ, cái thẻ 500 thì lúc đấy mình, mình được thì cái thẻ 500 đấy ví dụ như 3 ngàn này á mình chỉ cần 6 cái thẻ thôi là là xong rồi thay vì là 30 cái thẻ thì nó đỡ nhiều lắm á đó chỉ có một điều là khi mà các bạn mua thẻ 500 đấy á là ở Úc này á là người ta rất là sợ về cái chuyện là bị uh, scam bị lừa đảo á cho nên là có những cái gully hay câu á người ta chỉ bán cho một người một cái transaction á một cái cái lần thanh toán á, là những cái chỗ khó á, là người ta chỉ cho phép bạn mua một lần là một ngàn là hai cái thẻ à, Apple Card đó thôi tại vì người ta sợ bị scam ấy đấy thì ví dụ như mình đi hai người thì mình chỉ mua được là bốn cái thẻ là hai ngàn thôi là còn thiếu um, um, hai cái thẻ nữa thì bây giờ phải làm sao bây giờ các bạn phải chạy đi qua cái chỗ um, Wooly khác um, để mà mua hay là chỗ khâu khác để mà mua xung quanh cái chỗ mình sống á sẽ có vài cái siêu thị lớn như vậy thì chắc chắn là chỗ nào cũng sẽ có mà thôi chỉ mất công một cái là các bạn phải chạy từ chỗ này sang chỗ kia để mua đủ cái số lượng 3 ngày để mà mua những cái thứ này ừ. đó nhưng mà để mà tiết kiệm được 10 phần trăm tiết kiệm được 300 đồng á thì mình thấy việc đó rất là đáng để làm đó nhưng mà uh, cái việc mà mà người ta không bán cho mình hết 6 cái thẻ là cái chuyện đó các bạn đừng bất ngờ cái đó rất là bình thường ở Úc luôn đó đây đây là cái cách mà chia sẻ cho mọi người về cái việc làm sao mua được cái máy iPhone mới này với cái giá tốt nhất có thể trong khi những cái này nó không sale nhưng mà cái này á, là các bạn phải lên plan trước để mà canh là khâu hay là Woolly người ta có những cái promotion đó để mà mua nha thường á thì ừ, hai cái đó nó sẽ à, ví dụ như khâu sell tuần này thì hai ba tuần sau tới guli rồi nó ngược lại như vậy đó cho nên là ví dụ như mix ờ, ở khâu không mua kịp thì uh, sẽ nhảy qua mua guli nhưng mà nếu được á thì các bạn nên mua một lần ở một cái, cái, cái siêu thị để cho dễ khi các bạn mà đi uh, shopping lại á thì chỉ cần spend vào một cái thẻ thôi là xong rồi đó thì nếu những bạn mà không để dành tiền để mà mua được những cái thẻ mà uh, card ở uh, khâu hoặc là Woolly như vậy á để mà nhân được 20 điểm á thì mình có một cái tip khác nhưng mà cái tip này thì cái um, à, cái, cái cái, cái tiền tiết kiệm nó không bằng đó là các bạn có thể mua đồ uh, mua mua thẻ gift card ở trên um, uh, Shopback á có cái app là Shopback thì mình sẽ để cái link giới thiệu ở phía dưới uh, cái video này cho mọi người uh, để mọi người click vào có thể đăng ký mua tất tất tất những thử uh, uh, online và mọi người có thể lấy được uh, cashback lại đó thì mọi người có thể mua gift card JB Hi-Fi hoặc là Apple Card ở trên cái shopback này và tùy từng thẻ nhá thì ví dụ như thẻ Apple Card hay là thẻ JB Hi-Fi là như thẻ JB Hi-Fi mình nhớ nhầm là được 2.5% đó thì ví dụ như 3 ngàn đồng thì được bớt lại khoảng trăm đồng thì better than nothing nếu mà mọi người muốn xếp tiền thì đó là một cái, cái tip khác còn nếu mà the best á, là mọi người um, cố gắng plan để mà uh, canh mấy cái lần mà có promotion mà nhân được 20 điểm á của khâu và của ly là cái này là tiết kiệm rất là lớn luôn đó còn riêng cái shop back á thì shopping bất kể cái gì lâu lâu người ta có promotion đã được cashback lại nhiều hơn nữa thì cái đó là cũng là một cái uh, tiết kiệm rất là lớn thêm một điều nữa là hôm trước mình có coi cái máy này ở uh, Costco lúc mà nó mới ra luôn thì mình có thấy là cái dòng máy này uh, Costco hôm đấy là có giảm được 100 đô đó và có hàng luôn thì mình thấy cái đấy cũng hay là kiểu um, cùng tiết kiệm được cho các bạn nhưng mà lại um, có hàng liền đấy nhưng mà đó là mình check ở online chứ uh, đi ra ngoài store thì mình biết là có hàng hay không nhá. rồi thì mình xin phép uh, kết thúc video này ở đây cảm ơn mọi người đã theo dõi mình mà hiện tại mình rất là hào hức để mà set up cái máy mới này và à, gắn cái vỏ máy vào xong rồi sau đó sẽ thử chụp hình xem cái chất lượng ờ, của cái máy này nó có xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra hay không đó nhưng mà mong mọi người là sẽ um, mua được cái máy này với cái giá mà um, tốt nhất theo cái cách mình chia sẻ không những cái máy này và những cái máy sau hay là những cái thiết bị khác nữa um, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình Tụi mình là Wild Adventure Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình với nhá